chào tất cả các thầy cô. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các thầy cô cách dạy bài tấm cám theo phương pháp sử dụng trò chơi. Ý tưởng của tôi được thể hiện như sau. Bài tấm cám, đa số học sinh đã từng biết. Do vậy chúng ta có thể tận dụng những hiểu biết của các em để cho các em xem thêm phim. Từ đấy thì các em sẽ chơi những trò chơi liên quan đến trả lời câu hỏi. Và đồng thời để tạo không khí vui nhộn ở trong lớp học thì tôi sẽ căn cứ vào một cái dịp lễ nào đấy để biến trò chơi thành một cái buổi liên hoan hoặc nếu mà không có một dịp lễ thì chúng ta vẫn có thể là có những phần thưởng hay quà tặng cho các em nếu các em trả lời tốt cụ thể ở đây tôi sẽ thiết kế theo hướng là biến thành một buổi liên hoan chúng ta vẫn sẽ đi theo trình tự bài nhưng chúng ta sẽ lướt một số phần và nhấn một số những phần mà có thể đặt câu hỏi cho các em cụ thể tiến trình như sau Ở đây, trước khi bước vào bài học, chúng ta sẽ hướng dẫn cho học sinh thể thức chơi trò chơi này. Đó là một trò chơi mà tôi sẽ để những phần quà vào trong cái hộp. Hoặc là nếu mà không có hộp ý, thì có thể là viết tên phần quà ấy nhét vào trong một cái phong bì. Sau đấy thì món quà này sẽ được truyền lần lượt qua các tổ. Đầu tiên thì lấy tinh thần sung phong, sau đấy thì học sinh có thể tự truyền cho bạn nào mà học sinh muốn truyền khi truyền tới bạn thuộc tổ nào thì bạn ấy sẽ trả lời câu hỏi trong bài học trả lời được thì mới nhận được quà còn nếu trả lời không được thì phần quà sẽ lại thuộc về một bạn khác ở trong lớp giơ tay xung phong trả lời từ đấy chúng ta sẽ bước vào phần tiểu dẫn ở phần tiểu dẫn này ta sẽ cho học sinh khái quát hai nét chính Thứ nhất là phân loại truyện cổ tích Việt Nam. Truyện cổ tích Việt Nam gồm 3 thể loại: cổ tích loài vật, cổ tích thần kỳ và sinh hoạt. Từ đấy chúng ta sẽ đi vào cổ tích thần kỳ, chỉ ra các đặc trưng. Đầu tiên, nó phải có yếu tố thần kỳ. Thứ hai, nó thể hiện ước mơ về hạnh phúc gia đình, lẽ công bằng, phẩm chất, năng lực của con người. Từ đấy chúng ta sẽ bước vào trò chơi với việc đưa ra ảnh một số những chuyện cổ tích thần kỳ mà học sinh đã được học được biết từ đấy học sinh phải chỉ, chỉ ra tên hoặc là phải tóm tắt được nội dung của chuyện cổ tích này đấy, ngay trong lúc mà chúng ta chiếu ảnh lên thì chúng ta sẽ truyền uh, cho học sinh nào giơ tay đầu tiên nên uh, ờ, tấm phong bì hoặc là món quà tặng học sinh sau khi chỉ ra được đúng tên của tác phẩm này thì em sẽ có quyền được hưởng món quà đó Cụ thể ở trên màn hình chúng ta thấy đây là ảnh của chuyện cổ tích cây khế. Tiếp theo, đây là chuyện cây tre chăm đốt. Thứ ba, chuyện cây bút thần. Thứ tư, chuyện thạch xanh. Từ đấy chúng ta sẽ đi vào phần hay là mã văn bản tìm hiểu chuyện tấm cám. Chuyện tấm cám được chia theo rất nhiều hướng, nhưng ở đây còn giáo viên lên hướng dẫn học sinh đi theo đúng trình tự của tác phẩm đó là phần 1 những sự kiện khi tấm còn ở nhà với mẹ con cám phần thứ hai tấm từ khi vào cung vua đầu tiên tìm hiểu phần 1 tấm khi còn ở nhà với mẹ con cám ta sẽ cho học sinh xem một bộ phim liên quan tới ở ờ, phần ờ, cổ tích tấm cám này việc tìm các bộ phim rất là dễ thầy cô có thể lên mạng tự tìm đây là một ví dụ về một bộ phim mà thầy cô có thể trình chiếu cho học sinh xem. Ừ. Nếu thầy cô về đã có sự cố ở đây. Đấy. Ờ, sau khi mà xem xong bộ phim thì giáo viên sẽ tóm tắt lại nội dung chính của phần trích đoạn đó. Cụ thể, phần 1 nói rõ lên mâu thuẫn giữa Tấm và mẹ con Cám Mâu thuẫn đây thì hiện, thể hiện được việc Cám cướp đoạt công sức của Tấm. Sau đó mẹ con Cám còn giết chết người bạn duy nhất của Tấm là Cá Bống và rồi không cho Tấm đi dự hội. Từ đấy chúng ta đặt ra câu hỏi, đây là mâu thuẫn gì? A. Mẹ chồng nàng dâu B. Chị gái với em gái C. Dì ghẻ con chồng Chắc chắn đáp án sẽ là dì ghẻ con chồng từ đó chúng ta kết luận đây là mâu thuẫn giữa tỷ ghẻ con chồng mẹ con cám thì tìm đủ mọi cách để ngược đãi tấm tấm nhận sự thua thiệt của mình chỉ biết khóc sau đấy nhưng đồng thời nó cũng cho thấy bản chất người biến lừa lọc độc ác của mẹ con cám và sự hiền lành chăm chỉ của tấm ngoài ra chúng ta có thể đặt ra một số câu hỏi nhỏ nhưng mà à, với cái thời lượng hai tiết thì ừ, tôi nghĩ là không thể nào mà đảm bảo được do vậy chúng ta có thể đi luôn vào phần 2 tấm từ khi vào cung vua ở đây chúng ta cũng sẽ trình chiếu cho học sinh xem đức cho mẹ con tôi được dạ. hoàng hậu về thăm dạ phúc đức phúc đức đấy đây là ví dụ của bộ phim về ừ, tấm cám mà trong đó thì tôi trích từ đoạn mà tấm đã được trở vào à, được làm hoàng hậu trong cung vua cho đến hết hết tức là khi mà tấm đã quay lại và chủ trị những con cám từ đấy thì chúng ta sẽ yêu cầu học sinh tóm tắt lại mâu thuẫn chính giữa tấm và mẹ con cám trong đoạn này mâu thuẫn ấy thể hiện qua rất nhiều chi tiết cụ thể như là việc tấm trở thành vợ vua nhưng bị mẹ con cám sát hại và sau đó thì tấm hóa thân rất nhiều lần cuối cùng thì trở lại và trả thù mẹ con cám vậy thì ở trong phần 2 đây là mâu thuẫn gì mâu thuẫn giữa cái thiện và cái ác hay mâu thuẫn gì nhỉ con chồng và đáp án chính xác ở đây là mâu thuẫn giữa cái thiện và cái ác nó cho thấy mâu thuẫn một mất một còn để giành vị trí xã hội của cái thiện và cái ác. Ở đó, tấm đại diện cho cái thiện trở nên mạnh mẽ, không hề cam chịu sự tiêu diệt của mẹ con cám. Vậy thì tóm lại, bản chất mâu thuẫn của chuyện con cám thì ở hai điểm. Thứ nhất là mâu thuẫn trong gia đình, sự gì ghẻ với cả con chồng. Thứ hai là mâu thuẫn xung đột thiện ác rất là rộng lớn trong xã hội. Và ở đây dù trải qua nhiều khó khăn, nhưng nhất định thiện thắng ác và qua đó chúng ta càng thấy rõ hơn ước mơ của nhân dân về việc ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Thứ hai, ta sẽ giúp học sinh tìm hiểu quá trình biến hóa của tấm và ý nghĩa. Các thầy cô vẫn chú ý nhé, tất cả những câu hỏi đặt ra ấy, thì bao giờ cũng phải là đi kèm với việc là truyền món quà cho học sinh và sau khi học sinh trả lời được tốt thì món quà ấy ngay lập tức sẽ được trao cho học sinh nhé. Ở đây tùy điều kiện từng lớp và điều kiện thầy cô thế nhưng mà chúng ta có thể đưa ra những món quà về mặt tinh thần cũng đã rất tốt ví dụ một tràng phọc tay của lớp một lời chúc một à, một cái uh, ví dụ như là cộng thêm điểm và điểm kiểm tra miệng cộng thêm một cho hai điểm đấy điều đó cũng đã là một món quà động viên các em rất lớn rồi và nếu mà ở quỹ lớp có hoặc thầy cũng có thì có thể là tặng cho những quà nhỏ nhỏ ví dụ như là một vài cái kẹo này, có pin pin này hoặc là những quyển sổ những món quà tôi nghĩ là rất có ý nghĩa động viên tinh thần các em rất lớn nhất là trong quá trình biến hóa của tấm này thì à, thầy cô đã chuẩn bị những món quà có ý nghĩa một chút bởi vì những câu hỏi liên quan đến phần này tương đối khó và nếu học sinh đã trả lời được thì chứng tỏ là những năng lực của học sinh uh, thể hiện trong cái việc chuẩn bị bài vô cùng chú đáo đặc biệt là câu hỏi cuối này ý nghĩa của quá trình biến hóa này câu hỏi này nếu mà học sinh trả được trả lời được um, đảm bảo 50% ý mà thầy cô nêu ra thì mình nên khuyến khích tặng quà luôn chứ không phải chỉ cần là học sinh trả lời đủ mới tặng quà đây là câu hỏi khó nhất và nếu học sinh nào trả lời được tốt thì món quà cũng sẽ phải là lớn nhất rồi từ đấy thì chúng ta sẽ hướng dẫn à, học sinh tìm hiểu quá trình biến hóa của tấm và ý nghĩa ở đây thì chúng ta sẽ cho học sinh xem cái bảng này và sau đó chúng ta sẽ đi vào cụ thể từng phần ở đây quá trình biến hóa bắt đầu từ việc là tấm bị gì ghẻ hại và bị chết đuối. Ở đó, tấm thể hiện là người hiếu thảo đã là hoàng hậu nhưng không quên nghề chữ cha, nhưng mẹ còn cám thì ghen ghét nên đã quyết tâm hại tấm. Nhưng tấm không chết mà tấm lần lượt biến hóa. Lần biến hóa thứ nhất, hóa thành chim vàng anh. Lần biến hóa thứ nhất, hóa thành chim vàng anh. Và việc biến thành chim vàng anh có một ý nghĩa rất lớn Cụ thể ở đây, để làm rõ được ý nghĩa của việc tấm biến thị chi bằng anh, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi A. Lý do tấm biến thị chim vàng anh là vì vua thích chim vàng anh. B. Bởi vì chim vàng anh là loài chim tượng trưng cho vẻ đẹp của tấm Đáp án chính xác là đáp án B. Như vậy ở đây, việc hóa thành chim vàng anh càng cho thấy được vẻ đẹp của tấm. Bộ lông vàng mật của chim vàng anh tượng trưng cho vẻ đẹp ngoại hình của tấm. Và tiếng hót trong trẻo chim bằng anh là tượng trưng cho tâm hồn của nàng. Đặc biệt sau khi biến thành chim bằng anh, Tấm vẫn rất là quan tâm đến nhà vua. Bằng câu nói, phơi áo chồng tao, quên lao phơi rào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao. Như vậy, chim bằng anh đến um, thể hiện sự quan tâm trong việc đe dọa ám. Và hơn nữa thế, chim bằng anh còn đến hót cho vua nghe, thể hiện sự quan tâm đến chồng Khi mà chim bằng anh bị giết đi thì tấm lại hóa thành cây xoan đào. Từ đây chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi. Em hãy cho biết ý nghĩa của việc tấm biến thành hai cây xoan đào vươn cao tỏa bóng dâm cho nhà vua mắc võng. A. Thể hiện vẻ đẹp của cây xoan đào. B. Thể hiện sự quan tâm của tấm tới nhà vua. Đáp án chính xác ở đây là cả đáp án. À, là đáp án B Cây sơn đào là loại cây quý, có màu hồng như khu vườn ngự. Hai cây sơn đào vươn cao, tỏ bóng tâm, thể hiện sự chu đáo, kể cả khi gặp nạn vẫn quan tâm chăm sóc đến nhà vua của tấm. Nhưng ở đây, việc mà tấm hóa thành con sơn đào vẫn chỉ là lần biến hóa thứ hai, bởi khi cám biết chuyện ghen ghét về mất mẹ, thì một hôm, à, cám và mẹ cám đã sai người chặt cây sơn đào làm thành khung cửi và đến lần thứ ba tấm đã hóa thành khung cửi, Ôn tấm nhập vào khung cửi đã vạch mặt cám, cọt ta cọt két, lấy tranh trùng chị, chị quét mắt ra. Vậy câu nói này thể hiện thái độ gì của tấm? A. À, tấm bắt đầu biểu hiện sự kiên quyết đấu tranh với mẹ con cám để bảo vệ bản thân. B. Tấm ghen tuông với cám. Đáp án chính xác ở đây chính là đáp án A. Như vậy ở đây chúng ta thấy tấm Bằng câu nói đó đã biểu hiện sự kiên quyết đấu tranh, khác khẩn với sự thụ động khi trước của mình. Tuy vậy, thì mẹ con cám đã quá sợ hãi nên đã đốt khung cười và đổ cho ở nơi xa. Tại nơi đó mọc lên một cây thị rất cao lớn, cảnh lá xung xuê mà đến mùa chỉ đậu có một quả. Đó là quả thị. Vậy từ đây em hãy cho biết ý nghĩa của việc tấm biến thành cây thị tỏa hương thơm ngát là gì? A. Thể hiện quan niệm dân gian về một nội dung tốt đẹp ẩn tàng sau hình thức thô kịch. B. Vẻ đẹp thơm tho, tươi mới của trái thị cũng chính là vẻ đẹp lết la, đảm đang của cô Tấm. C. Cả A và B. Đáp án chính xác là cả A và B. Từ đó thì chúng ta sẽ kết luận lại về chi tiết quả thị. Chi tiết tấm ẩn mình trong quả thị thể hiện quan niệm dân gian về một nội dung tốt đẹp ẩn tàng sau hình thức thu kịch và còn là chi tiết cầu tính thẩm mỹ. Vẻ đẹp thơm tho, tươi mới của trái thị chính là vẻ đẹp nét ngang đảm đang của cô tấm nữa. Và cuối cùng trải qua rất nhiều lần biến hóa, lần biến hóa cuối cùng, Tấm đã trở về kiếp người và được đoàn tụ nhà vua. Như vậy chúng ta sẽ trở lại ở đây, Tấm đã biến hóa rất nhiều lần. Ở trong những câu chuyện của tích thế giới có mô tuyết về gì là con chồng nhưng họ đã không xây dựng thêm phần biến hóa phức tạp về sau. Như vậy, từ đấy thì chúng ta thử suy nghĩ xem tại sao dân gian lại xây dựng thêm chi tiết biến hóa rất phức tạp này, ý nghĩa của nó là gì? Ừ. Có nghĩa là khi đến với câu hỏi này thì giáo viên nên hướng dẫn học sinh thảo luận trong khoảng độ tầm 1 đến 2 phút rồi mới trả lời. Và khi tìm hiểu ý nghĩa của quá trình biến hóa này thì ừ, giáo viên lại đặt ra câu hỏi cụ thể hơn một chút nữa ví dụ câu thứ nhất các lần hóa thân của tấm có điểm gì giống và khác nhau ở đó học sinh có thể trả lời theo nhiều hướng nhưng nên đạt được những ý như sau thứ nhất giống là tấm tuy đã chết nhưng dưới những hình thức khác nhau cô vẫn luôn ở cạnh chăm lo cho nhà vua bất chấp mẹ con cám tận diệt cô vẫn trở về dưới những hình thức khác nhau lúc dạy bảo lúc đe dọa mẹ con cám và đặc biệt mỗi lần biến hóa, tấm hiện ra với một vẻ đẹp tươi mới. Đặc biệt, cô tấm biến thành quả thị và chui ra từ quả thị là một chi tiết có tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, sự khác nhau thể hiện qua mỗi lần biến hóa thì mẹ con cám càng ngày càng canh nhiệt độc ác hơn. Còn tấm thì cũng không chịu lui. Tấm thiện một sức sống bền bỉ. Mỗi lần bị tiêu diệt là mỗi lần vùng dậy với một sức sống mạnh liệt hơn. Từ đấy thì chúng ta mới đi vào ý nghĩa của quá trình biến hóa học sinh có thể trả lời nhiều hướng Đấy, xong ở đây theo tôi thì thầy cô ờ, đánh giá học sinh trả lời được bằng hai ý thứ nhất là nó cho thấy được con người ta ở hiền thì gặp lành tiết chuyện ờ, cho thấy được ước mơ một xã hội công bằng công lý thực hiện và đồng thời phải chỉ ra được một yếu tố rất quan trọng nữa tức là cô Tuấn hiền lành nhưng có sức sống mãnh liệt và nó khẳng định sức sống của cái thiện với cái ác đặc biệt cái thiện ở đây mới đầu thì ngây thơ yếu đuối nên được thần giúp đỡ nhưng sau đó thì vai trò của bút chấm suốt khi tấm đã thực sự bước vào cuộc đấu tranh giành sự sống nên nó đã khẳng định muốn chiến thắng con người phải tích cực chủ động giành lấy nó Đấy. học sinh chỉ cần trả lời được ba ý là đã tốt rồi tuy nhiên ờ, giáo viên có thể bổ sung thêm một số ý sau để học sinh mở rộng cái này thì tùy vào từng lớp nếu mà lớp giỏi thì bổ sung thêm ý nhiều hơn À, cụ thể thì chúng ta thấy sự biến hóa nhiều lần cho thấy được khổ ải và thử thách đến mức tấm không chỉ một lần mà lặp đi lặp lại. Nó cho thấy quan niệm của nhân dân về sự đa khổ đa lạ trong cuộc sống. Đồng thời ở đây chúng ta sẽ thấy được nhân dân lao động có quan niệm rất là thực tế về hạnh phúc khi để cho tấm quay trở lại như cuộc sống chứ không đi sang thế giới bên kia. Đấy, nó khác hoàn toàn với cả chuyện chuyện người con gái năm phương mà học sinh đã được học hồi lớp 9. Ừ. Như vậy thì nó thể hiện một quan niệm hạnh phúc không tồn tại ở nơi nào đó xa xôi mà ở ngay cõi đời và đồng thời đây chính là nét đặc sắc trong chuyện của Kích Tấn Cám trong việc xây dựng nhân vật tấn. Rồi, từ đấy thì chúng ta sẽ đi đến phần cuối cùng, hành động trả thù của Tấm. Ở trong nhiều chuyện họ đã bớt phần này đi, thì họ cho rằng như thế quá tàn nhẫn, hoặc là một số câu chuyện thì cho rằng là um, nên kết thúc với cái việc là Tấm không trả thù mà khi mà mẹ con trám đi về đã bị chất à, đánh hoặc là sau đó thì quá là bất ngờ quá sốc nên đã tự chết rồi mà thế nhưng mà sách giáo khoa 10 thì đưa vào một chi tiết là bao nhiêu năm không đổi đấy là chấm đã trả thù mẹ con cám bằng hành động rất tàn nhẫn là đổ nước sôi về cám và sau đó thì để cho mẹ cám còn ăn cả đồ lô của con <clears throat> vậy thì cái chi tiết này chúng ta có thể trưng cầu ý kiến học sinh xem bao nhiêu bạn ý bao nhiêu bạn không à, nếu mà những bạn không đồng ý thì giáo viên nên có cái định hướng cho học sinh như sau thứ nhất là ở đây ấy, nếu mà đánh giá cái hành động này là thích hợp hay không thích hợp có độc ác hay không độc ác ấy nó nó có lẽ nó không phù hợp với cái thể loại chuyện này lắm bởi vì thực ra tấm ở đây là một nhân vật chức năng thôi tức là nhân vật ấy không thể tính cách mà nó chỉ như phát ngôn của nhân dân về các vấn đề nhân dân sáng tạo ra tấm để thể hiện quan niệm thiện hành ác thôi do vậy thì cái hành động của tấm chính là hành động của nhân dân trừng trị cái ác thay ừ, cho những người dân ấy. và đồng thời nó thể hiện quan niệm khá là đặc biệt của người lao động xưa đúng không à, người lao động xưa thì rất hiền nhưng mà hiền trong quan niệm của dân gian là đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy hiền không phải nhút nhát khuất phục cho cuộc sống ừ, đấy là một quan niệm rất phù hợp với thời đại đó từ đấy thì chúng ta sẽ đi vào phần ba năm mã ghi nhớ à, yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa và kèm theo là một số những bài tập luyện tập liên quan đến sách giáo khoa nữa ở đây là hướng dạy bài này của tôi theo hướng là sử dụng những phương pháp trò chơi và đồng thời thì có kết hợp với cả việc là xem các bộ phim nữa để tôi hy vọng là thầy cô sẽ có một tiết học thật thoải mái ở đó thì các em sẽ coi việc học không cần quá nặng nề về việc, việc tìm hiểu các kiến thức mà các em được sinh hoạt trong một cái buổi liên hoan ấy ờ, vừa được xem các clip này vừa được tham dự cuộc thi lại được có những phần quà chúc các thầy cô tiến hành thi dạy thành công xin chân thành cảm ơn thầy cô